trường nội địa Nhật với những ờ, kiểu dáng, thương hiệu và hình thức khác nhau để các bạn có thể tham khảo thử. Sau khi các bạn đang xem mà các bạn cảm thấy quan tâm đến sản phẩm nào thì các bạn có thể ờ, comment để lại một số thứ tự của bếp để bên dưới kèm theo số điện thoại của mình. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop rẻ hơn khuyến mãi là 0909 306 149 để có thể biết được ờ, để có thể được để được nhân viên tư vấn tư vấn kỹ hơn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn xem. Đầu tiên là bếp số 1. Bếp này giá 1 triệu 6 series là Paloma IC330 SBR bếp này có mặt men chống xước bếp bên ờ, phía bên phải của nó thì có công tắc rang đây các bạn có thể dùng ờ, bếp bên phải rang thoải mái số 2 giá 2,2 triệu series là Rinnai KGTM56DGL bếp này là mặt men chống xước thì ờ, bếp có lắp đặt bốn nút công tắc rang ở đây thì đa số tất cả những dòng bếp ga của nội địa Nhật á, thì nó đều có hai cái que cảm biến để cái kìm hãm nhiệt độ của nó vào khoảng 250 cho đến 350 độ C thì nó sẽ ờ, khóa ga để cho an toàn nhưng mà khi đối ở Việt Nam chúng ta khi mà chúng ta sử dụng để rang đồ ăn á, cần nhiệt độ cao thì nó bất tiện nó sẽ làm ờ, tắt cơ bếp thì ở đây thì rẻ hơn khuyến mãi có lắp đặt một nút công tắc rang ở đây khi mà các bạn bật lên phía bên trái thì bếp sẽ bật công tắc lên và bếp bên trái này nó sẽ có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao mà không lo sợ bị kìm hãm được nhiệt độ nữa tất cả các dòng bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi đều có thể lắp đặt nút công tắc rang này nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho shop để có được để có thể được tư vấn kỹ hơn số 3 giá 1 ờ, triệu 7 Rinnai VH56 BL bếp này có mặt men chống xước số 4 1 triệu 6 Paloma IC 330 SFL bếp này thì có gắn sẵn nút công tắc rang đây số 5 2,4 ờ, triệu ờ, Rinnai KGTM56D GL Bếp này có mặt men chống xước và có lắp đặt sẵn nút công tắc rang đây Số 6 Rinnai KGTM56DGL Bếp này mặt men chống xước luôn Có lắp nút công tắc rang đây Và số 7 1 triệu 8 Rinnai KGM 562BE bếp mặt men chống xước và có lắp phong tắc trang đây đây là một số bếp ờ, nút nhấn tiếp theo ở bên đây là một số dòng bếp ờ, nút ờ, xin lỗi các bạn bên đây nút xoay và bên đây là một số dòng bếp nút nhấn ở dưới đây là đầu tiên là bếp số 8 giá 2 triệu 6 Paloma ICN86BR bếp này mặt men chống xước nếu các bạn nếu mà đối với dòng bếp nhấn này, nút nhấn này nè nếu mà các bạn muốn thì các bạn vẫn có thể lắp ờ, đặt nút cần công tắc rang vô nha số 9 giá 2 triệu bếp mặt men uh, ờ, Paloma IC 800 BR bếp mặt men chống xước nè số 10 giá 2 triệu tư Paloma IC 800 VR bếp này mặt men chống xước luôn

và số 14 2 triệu 6 Rinnai KGM 64 BE thì đây là một số dòng bếp tất cả những bếp nút nhấn này đều là mặt men chống xước hết đây nếu các bạn quan tâm thì các bạn à, có thể liên hệ với shop tiếp theo bên đây là một số dòng bếp mặt kính full chức năng đầu tiên là bếp mặt kính số 15 đây bếp thứ tự số 15 giá 8 triệu Bếp này là Rinnai RTS61AWG10RN Bếp này thì có mặt kính Viền bếp là được làm từ inox Hộp nướng cũng có mâm nướng và y nướng được làm từ inox luôn Bếp full chức năng Và hộp, ờ, hộp nướng của nó thì ờ, sử dụng ờ, chỉnh lửa bằng tự động đây Điện tử đây Ngoài ra bếp có một cái tính năng rất là hay Là các bạn phải đặt nồi lên Thì bếp mới hoạt động được sử dụng được mới cháy Bếp bếp mới hoạt động được còn nếu không có nồi thì bếp sẽ không hoạt động rất là an toàn số 16 bếp này thì cũng là bếp mặt kính luôn nhưng mà viền của nó được sơn tính điện bếp full chức năng học nướng có mâm nưa rồi có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đây Tiếp đây là số 17 Giá 6 triệu Bếp này thì thương hiệu của nó là Paloma BA61WCKL Bếp này có mặt kính full chức năng hộc nướng thì có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox luôn số 18 giá 4 triệu rưỡi bếp này là Rinnai RTE S66 MGTS bếp này thì ờ, có mặt kính có mặt kính viền sơn tính điện bếp thì chỉ có một tầng lửa thôi bếp này chỉ có một tầng lửa thôi nha có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox luôn bếp full chức năng đầy đủ hẹn giờ chiên uh, ờ, rang nấu cơm nấu cháo và số bộ 19 giá 7 triệu Paloma IC66W CKR bếp này có mặt kính cường lực full chức năng hộp nướng trong hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc luôn bếp này rất đẹp và ở trên đây là số 20 bếp này là giá 9 triệu bếp này là Osaka ga 210 H05 một thì uh, các bạn lưu ý thì Osaka này nè nó không phải là một cái nhãn hiệu uh, cung cấp bếp ga mà Osaka ga này nó là một nhà cung cấp khí ga ở bên Nhật họ đặt mua những cái bếp của uh, Rinnai, Paloma hoặc là Haman như bếp này là của Haman đây các bạn có thể nhận biết qua kiểu kiền của nó đây Tokyo ga nhưng mà cái thương hiệu của nó là Haman kiểu kiền hình thoi đây bếp này là một trong những cái kiểu dáng đời mới của Haman Bếp này thì full chức năng Mặt kính màu đen rất là đẹp Viền sơn tính điện này Full chức năng Học nướng đầy đủ Mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc. Và bên đây Là một ờ, một cái bếp từ Số 21 là một cái bếp từ Giá 3 triệu rưỡi Bếp này là thương hiệu Toshiba Bếp có hộp nướng nút thì nút nhấn đây chức năng của nó ở trên đây thì số 22 là một cái bếp uh, âm bếp âm ba bếp dành ờ, của Haman bếp giá 8 triệu nè bếp này thì là hàng trưng bày tức là hàng này nó còn rất là mới không có qua sử dụng nhiều hàng này lúc ở bên Nhật là họ chỉ có mang ra trưng bày cho khách hàng xem thôi chứ không có qua sử dụng còn ở trên đây là số 23 này là một cái bếp âm mặt kính ba bếp bếp có chức năng đầy đủ Đây đó là một số cái kiểu dáng bếp của shop nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho shop luôn để nhân viên tư vấn của shop có thể ờ, tư vấn cho các bạn kỹ hơn bây giờ thì tôi sẽ ờ, hướng dẫn cho cái bếp này mang đi giao cho khách hàng đã đặt rồi bếp này là có có người mua rồi giá 2,8 triệu đây là bếp này thương hiệu của nó là Paloma đây BAN41BHAR bếp này có 6 mã số cuối á, là 900113 bếp này là Paloma cơ bản nhưng mà nó lại có thích hợp chức năng này chức năng chiên chức năng à, nấu cơm và chức năng rang một lát tôi sẽ test các bạn xem bây giờ tôi sẽ bật bếp lên tôi sẽ mở bếp ra cho các bạn xem nội thất bên trong đây là nội thất của bếp này tiếp theo tôi sẽ à, đóng nắp lại test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp có mặt màu màu, màu cà phê màu này cũng khá là hiếm phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được à, bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gì điện bây giờ tôi sẽ bật bếp lên này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 nguyên nhân chính làm tắt đi ngọn lửa chỉ có thể là gió thổi mà thôi nơi nào mà quảng cáo chống trào là quảng cáo không đúng với chức năng của bếp ở đây thì sau khoảng 3 giây bếp của tôi đã khóa ga và kèm theo một tiếng bếp. ở một số bếp khác thì nó sẽ không có tiếng bếp này và nó kèm theo tiếng tờ le tùy theo thiết kế của bếp đây bếp đã khóa ga trong khi bếp công tắc không còn đang mở này thực hiện cái tính năng khóa ga khi ờ, gió thổi tắt lửa thành công chức năng an toàn thứ hai tôi sẽ bắt đầu thử cho các bạn xem là cái tính năng khóa ga khi nước nó nấu cạn nồi với tính năng này tôi sẽ được dùng hai cái miếng sắt này để mô phỏng thay thế cho hai miếng đáy nồi bếp thì nó sẽ có thiết kế hai cái que cảm biến này hai que cảm biến này á, nhiệm vụ của nó là khi mà nó tiếp xúc với cái đáy nồi đạt đến nhiệt độ là khoảng 250 độ trở lên thì nó sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn chống cháy nổ thì về bề mặt tiếp xúc của cái que cảm biến và ở đây nó yêu cầu là 250 độ nên khu vực tiếp xúc ở trên đây nó phải đạt đến là 300 độ bếp mới khóa ga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 nó sẽ kiềm hãm nhiệt độ ở bếp khoảng từ 250 cho đến 300 độ thì nó sẽ khóa ga vì thế nếu ở Việt Nam á, chúng ta hay ờ, rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao á, thì bếp này nó sẽ bị hạn chế ở vấn đề đó thì ở bếp bên phải ở đây nó có lắp đặt sẵn một công thức rang này tức là bếp bên phải này khi mà các bạn muốn rang á các bạn bấm vào đây cho vòng 3 giây để nó sáng đèn lên như thế này đó nó kêu một cái bếp và sáng đèn như thế này thì nó sẽ tăng cái mức hẹn của cái que cảm biến từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm bám nhiệt độ nữa thì nếu mà các bạn muốn lắp đặt thêm một cái ờ, công tắc như tôi giới thiệu nãy một cái công tắc ở đây để có thể tăng cái ờ, nhiệt độ ở bên đây lên cho chúng ta có thể thoải mái sử dụng thì các bạn hãy ờ, khi mà các bạn mua bếp thì các bạn có thể liên hệ với shop để nhân viên của shop có thể lắp đặt cho các bạn nha thì tất cả các dòng đây là một dòng bếp ga của nội địa nhật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 tính ra trung bình một tháng các bạn sử dụng chưa đến hai một trăm năm ngàn tiền ga trong lúc các bạn sử dụng bếp á, thì các bạn thấy ngọn lửa chúng ta nãy giờ đang lớn nè đột nhiên nó giảm nó kêu một tiếng bíp và nó giảm nhỏ lại như thế này đây chúng ta không có tăng chỉnh lớn được nữa nè đó. cái đó là do que cảm biến của bếp nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nó bắt đầu nó nóng hơn 200 độ C và nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa ngọn lửa lại như vậy mục đích là để tiết kiệm ga cho chúng ta đây ở đây nè bếp uh, bên phải của tôi vừa mới khóa ga 277 độ khóa ga các bạn thấy không <coughs> kèm theo một tiếng bếp báo hiệu đây dù công tắc còn đang mở này <coughs> đây bới bên phải của nó đây và 290 nó rơi vào khoảng 290 độ thì ở thờ ở vị trí khác nhau thì bếp nó sẽ có thời gian khóa ga khác nhau cũng như nhiệt độ của nó sẽ khác nhau ở đây thì bếp bên trái của tôi nó đã khóa ga trước và bếp bên phải của nó tôi đang bắt đầu đang đợi đạt đến nhiệt độ cần thiết đây vì bếp này à, nó hao pin nên nếu các bạn mà sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như ở đây thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng loại pin có giá mắc hơn như là Panasonic này Toshiba Maxell thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần nhưng loại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm thì các bạn cũng có nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này thì để khắc phục vấn đề về pin đó cho các bạn thì rẻ hơn khuyến mãi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi các bạn sạc đầy thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng hộp pin của bếp nằm ở đây đợi khi mà bếp thực hiện chức năng khóa ga khi ờ, nước cạnh nào thành công với bên phải tôi sẽ ờ, test pin sạc cho các bạn xem máy bên phải của tôi vừa mới khóa ra và nó kèm theo một tiếng bếp này khi công tắc còn đang mở đây thì uh, bây giờ để sử dụng để sử dụng cái viên pin sạc này á thì các bạn phải là kéo hộp pin ở đây ra bếp thì sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc sẽ không có thể nào lắp vừa cái hộp pin được do cái hộp pin này thiết kế của nó hình dài chiều bằng chiều dài của hai viên pin nên viên pin sạc này sẽ không có lắp vừa vào được vì thế khi mà đi kèm với đó chúng tôi sẽ đặt kèm ờ, chúng tôi sẽ cho đi kèm với pin pin này á, một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo này lên đây ở đây pin khi giao cho các bạn chúng tôi sẽ làm dấu sẵn hai đầu cộng là cực dương và trừ là cực âm cực dương sẽ có một cái lỗ nhỏ như thế này chúng tôi làm sẵn cho các bạn các bạn móc vào cố định pin sạc lại như thế này đây sau đó các bạn lắp vào hộp pin hộp pin thì phía bên trong nó sẽ có hai cái ký tự dấu trừ và dấu cộng dấu trừ tương ứng với hai cực là chúng ta lắp theo đúng đi pin đúng như vậy luôn để một đầu của cái lò xo này nó tiếp xúc với miếng thép ở đây để tiếp điện bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường đấy khi mà các bạn sử dụng pin sạc á, để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay nó còn ít thì các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều nè nó yếu và nó dập dần đi tức là nó sắp hết pin hoặc là cái đèn ở đây nó báo nó chớp tắt nó chớp chớp chớp hoài luôn mà nó không tắt tức là pin nó yếu lắm rồi các bạn nên sạc pin vào bên phía tay trái chúng tôi đã làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây chờ sạc và đi kèm với đó là một đoạn dây sạc nó dài 3 mét để các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà bếp của chúng ta nó ở vị trí sai cổ điện đây các bạn cắm vào để sạc thôi trên cục sạc này nó sẽ có một cái đèn khi mà các bạn cắm sạc đó, đèn nó hiển thị màu đỏ tức là pin chưa đầy các bạn có thể sạc đến khi nào mà đèn nó chuyển qua màu xanh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 thì bếp sẽ tăng cái nhiệt độ của nó lên nếu mà các bạn muốn lắp đặt một cái nút nút tắt rang bên đây á thì các bạn liên hệ với shop thì shop sẽ lắp đặt cho các bạn còn ở bên phía tay phải ở đây á thì nó có hai cái chức năng là một cái số 160 180 độ C này là cái chức, chức năng chọn nhiệt độ chiên các bạn khi mà các bạn chiên đồ ăn á các bạn ờ, bật chảo các bạn bấm vào đây cho nó kêu tiếng bếp và nó sáng đèn đây lên thì bếp nó sẽ tự động nó ờ, bảo lưu ở cái số nhiệt độ là 180 độ C giúp cho cũng cho các bạn chiên đoan ở một cái nhiệt độ nó ổn định hơn còn ở phía bên ờ, bên đây á, thì nó có một cái nút hình tô cơm đây là chức năng nấu cơm các bạn có thể khi mà cái nấu cơm á, thì các bạn ờ, bấm vào để các bạn nấu các bạn cũng lưu ý một vấn đề nữa là nếu mà ở bên Nhật thì họ sẽ sử dụng những loại một loại nồi đặc dụng dành riêng để nấu cơm nhưng mà loại nồi đó nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta có thể mua sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy dày một chút xíu và cái đường kính đáy nồi nó nhỏ hơn 25 cm để đạt được cái hiệu quả nấu cơm hiệu quả nhất các bạn khi các bạn đặt nồi lên các bạn phải bấm vào đây để các bạn thực hiện chức năng nấu cơm thôi thì cơm chính bếp sẽ tự động khóa ga đó là một số những cái tính năng của bếp ngoài ra thì bếp nó không có tính năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn có thể mua thêm một cái sản phẩm hỗ trợ là cái ổ cắm hẹn giờ này giá là 80 ngàn một cái nếu mà các bạn có nhu cầu để sử dụng cái ổ cắm hẹn giờ này các bạn lấy cái cục sạc chúng tôi tặng kèm ra các bạn à, cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ như thế này đây sau đó các bạn cắm vào ổ điện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 ngoài ra khi mà các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật á thì thường hay gặp vấn đề về cái ngọn lửa nó không có được khi mà về con được về cái tượng tích lít tụ lụ ga về cái lượng ờ, tích lưu ga không có ổn định làm cho ngọn lửa nó không có được xanh đẹp mà nó lại bị đỏ thì 95% là nguyên nhân là do cái van ga chúng ta sử dụng nó không có phù hợp với bếp ở đây á, thì chúng tôi cảm thấy cái ờ, chúng tôi sử dụng kinh nghiệm á, là cái van ga 50 lít NA345S này sử dụng rất là phù hợp chúng tôi sẽ bán hỗ trợ cho các bạn với giá là 130 ngàn nếu mà các bạn có nhu cầu ở ờ, ờ, một số nơi bán khác họ hay quảng cáo cái này là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và bán với giá là 160 ờ, hoặc là nhiều nơi bán đến 200 ngàn nhưng mà các bạn lưu ý với những lời quảng cáo như vậy vì cái cái này nó là sản xuất ở Việt Nam thôi khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam bếp bên phải của tôi vừa mới khóa ga này khi cái thiết bị này nó hết giờ này dù công tắc vẫn đang mở trên đây tôi đã test đầy đủ những cái tính năng của bếp này cho các bạn xem